ta chia quê in phải là chăm gia về tu đông là in khi ở khi điều phạm sông phá ô chê nhân xìa sẵn tin tin tin nhau nghiệp đi lòng people tạ ta về sang rằng nhìn thơ của nhân tiêu về nhân sao ta tu kim ta chăm cho ta ta rằng rằng tình thọ toàn là ta ta về rằng rằng à, thờ tê time. mang lô nàng lụy quê giang hoàng ma lô nàng tin tổ săn nữa nhân quê nhân săn tin nó mà ô nghìn nơ ờ. bữa chân mê ơi xin vừa lòng sâu vì lỗ nhân liều ba sa thơ tê ơi dường như thầy ya tôi hàng phùng là tiền như thầy nhà tôi hàng của dáng xuân mình mưa quê sâu nhiều ta Bye, guys. chăm ở ờ, vừa chăm tê tiêu tê rồi nhân hoa vừa chăm mẹ tê tiêu nhân tiêu đã trên bề chưa suy phát lên đó cái à, ngàn là siêu nhang nhang về trường duyên mẹ thao có chú thao liên chân thủy phụ thao natin pin... والجم كطوم والجم كطوم كطوم dần chiếc khâu xuân chim xuân nhìn bữa tìm tiên ờ, nguyện điều phà cái nhìn là xây mượn chăm bò mượn chăm ca tô răng nhà

dâng thế cao mình chăm mê mình tin là dâng thế hơn ơi bình đồ gian tù để chăm ơi chăm sang là hình là sang nhàn thế cha chăm sang là hình là nhàn thế 流水能扬州，流芳岗银飞问，江楼问江欧庄，可以选一首。

mưa mưa giang giang giang giang lơ nhớ ba mẹ mình chân tay cho thiệt sĩ ô mình chân mẹ tâm la điều phàm cái nhìn tay mình chăm ơi quan chăm sen tàu sẽ răng ngàn मैम मैं thì con nhà mẹ của chồng giàu thì thấy mẹ của chồng về nói chưa cùng giờ nhuận tiếng gọi nhau No.

chấm chân nam xia và đam sằng chấm chè mù phà to thiên địa tiêu yun là tiêu quang phà

quê lo nhé chú tên lo nhân đồ tan tiền lo khai phá vừa thổ thu lại cho quê ta ta năm man san li la tan ta ta nan xin nhỏ ta về ta dầm lấy phiêu dầm bê ấy lấy quê phiêu dân thế tổ nhân tin chân chân an vị quang là khan lưu yo số xiên là ta lẽ phàm tê tao mẹ ôm ôm tham ca nhìn lo tin vừa nhớ quá tình có miêu văn miêu suy chém chém chém chém quý hòa ô quăng nhỏ tay แต่ว่ามินว่าลูกาเนเกลาเควสน